Xin chào tất cả anh em đang xem video thì ờ, ngày hôm nay cơ sở chúng tôi sẽ ờ, giới thiệu đến cho anh em để cho anh em ra sòng sới bầu cua anh em đi chơi bịp bầu cua đánh bầu cua bịp lắc bầu cua bịp cái bộ đồ chơi mà ngày hôm nay cơ sở bên tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung đó, hột bầu cua báo dung 6 mặt anh em nhé đó báo dung 6 mặt bầu cua thì anh em đi ờ, chơi ở sòng sới thì anh em có thể đưa được một hột bầu cua vô là anh em nắm chắc cái phần chiến thắng ở trong tay anh em nhé với cái bộ đồ chơi bầu cua bịp dung 6 mặt đó bầu cua bịp báo dung Đấy. báo dung bầu cua bịp 6 mặt thì anh em cũng có à, quen thuộc với cái bộ đồ chơi này rồi đúng không anh em thì giới thiệu luôn cho anh em để cho anh em nào mà chưa biết em muốn tìm hiểu và sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi phù hợp với dòng suối của anh em và mang lại cái tỷ lệ chiến thắng thì anh em hãy theo dõi hết cái video này để anh em cảm nhận cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung Đấy để cho anh em à, xem là nó báo cho anh em chuẩn xác như thế nào anh em nhé thì ờ, tôi giới thiệu luôn với anh em thì à, đây nó chính là cái hột bầu cua mà tôi đã làm sẵn cái chip 6 mặt vào bên trong hột này đó không anh em thì khi đi chơi thì anh em đưa được một hột này duy nhất vô là anh em có thể chơi được rồi đó nó báo đủ cho anh em 6 mặt thì ờ, thứ quan trọng nhất đây nó chính là cái máy báo dung cho anh em đó máy báo dung để anh em biết chính xác bên trong này sẽ về những cái mặt gì đó thì khi đi chơi thì anh em à, gạt nút công tắc khởi động này nó sẽ rung cho anh em một nhịp đó là anh em chỉ việc chơi thôi anh em có thể nhét vào túi áo túi quần đấy, ống đồng hay là bên trong giày hay là bất cứ đâu quần xịt, vân vân anh em thích nhét ở đâu anh em nhét à, thì cái khoảng cách của nó để anh em có thể bắt sóng được với cái bộ với cái hột bầu cua này thì là khoảng hai mét rưỡi đến 3 à, mét anh em nhé đó. thì hai hột còn lại thì anh em à, lấy hột chợ cũng được hoặc là anh em đưa một hột vào vô thôi đó. không nhất thiết là phải đưa cả ba hột anh em nhé thì à, đây nó chính là cái công thức dung của cái bộ hột à, bầu cua dung sáu mặt đó, bầu cua bịp báo dung thì ở đây nó chính là cái công thức dung của bộ bộ cua bịp báo dung này đó, thì mỗi bộ đồ chơi thì nó sẽ có một cái nhịp dung khác nhau anh em nhé thì ở đây nó có là bầu là không dung cua là một ngắn tôm một dài cá là hai ngắn gà một ngắn một dài hươu là hai dài anh em nhé đó thì đây nó chính là những cái máy và chip của những cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung sáu mặt mà tôi chưa làm anh em nhé đó. để đây để cho anh em xem và đây thì à, tôi đã làm sẵn một bộ ở đây để à, tôi tiện tôi test và tôi quay cho anh em xem thử cho anh em xem là cái bộ đồ chơi này nó báo chuẩn xác được bao nhiêu phần trăm anh em nhé đấy bây giờ tôi sẽ cho vô và tôi test luôn cho anh em này đấy, tôi à, gặt công tắc khởi động đó em không biết là em có nghe được cái nhịp rung của nó không nhưng mà tôi ngồi trực tiếp ở đây thì à, cảm nhận cái nhịp rung của nó nghe ok anh em nhé thì anh em à, lên trực tiếp cơ sở để anh em à, được mua và anh em à, được test trực tiếp thì anh em sẽ yên tâm thì cái máy này tôi sẽ cầm ở tay để tôi cảm nhận độ dung để tôi báo cho anh em biết bên trong có mặt gì về anh em nhé thì cái máy này cái nhịp rung nó rất là êm đó tôi để ở dưới này rung thì anh em cũng không thể nào biết là máy rung hay là không thì tôi sẽ cầm lên tôi cảm nhận thì ờ, tôi đồng thời tôi sẽ báo luôn cho anh em biết là bên trong này có mặt gì anh em nhé Đấy. tiếp chén đầu tiên này Đấy. chén này máy báo cho tôi biết đấy thì bên trong này có cua anh em nhé máy rung một ngắn một ngắn thì à, chắc chắn anh em sẽ phải đánh cua đúng không anh em 100 100% là anh em đánh cua đúng không ạ khui cho anh em Đó, hang gà môn cua máy cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé nhịp rung nó bắt rất là nhạy anh em nhé chỉ mất vài giây thôi là anh em có thể cảm nhận được cái độ rung của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo rung 6 mặt Đấy, bầu cua bịp báo rung báo rung bầu cua bịp Đấy, rất là hiệu quả và chuẩn xác anh em nhé chén này máy báo cho tôi biết bên trong này có cá Đấy, có cá thì anh em chắc chắn sẽ phải đánh cá rồi Đấy, máy rung hai ngắn 100% là có cá anh em nhé khui cho anh em này cá gà và cua đúng không ạ Đấy, máy bắt sóng rất là nhanh và nó chuẩn xác anh em nhé để anh em ờ, có thể sở hữu được cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung sáu mặt này và cái mẹo để cho anh em ờ, có thể ra sòng sới anh em đi chơi bầu cua bịp Đấy, mẹo đánh bầu cua bịp Đấy, mẹo chơi bầu cua luôn thắng thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình để anh em có thể sở hữu cái bộ đồ chơi bộ cua bịp báo dung 6 mặt này và đồng thời anh em được uh, hướng dẫn thêm những cái mẹo để anh em đi chơi bộ cua bịp Đấy, mẹo đánh bộ cua Đấy, mẹo lắc bộ cua bịp nó hiệu quả và chuẩn xác em nhé tiếp tục test cho anh em này Đấy, trong này hai dài hai dài thì có hương đúng không ạ khui cho anh em con hương đó cá cua và hươu đúng không anh em máy bắt rất là chuẩn xác báo dung cho anh em thì rất là êm đó anh em có thể nhét vào bất cứ đâu anh em chơi đó, anh em chỉ việc cầm tiền vứt xuống và gom tiền lên vậy thôi đó, với bộ đồ chơi như thế này thì không có cửa nào mà thua được anh em nhé tiếp tục test cho anh em này chén này có gà đấy chắc chắn 100% có gà anh em nhé một ngắn một dài Đấy, một ngắn một dài thì anh em không thể nào mà đánh khác được chắc chắn sẽ phải đánh gà khui cho anh em này gà tôm và hươu Đấy, quá chuẩn xác luôn anh em nhé máy rung thì à, chỉ mất vài giây là anh em cảm nhận được rồi Đấy. thì à, trong vòng đánh một ca thôi là anh em đủ dỡ nhà người ta rồi Đấy. nếu mà đánh lớn tiếp tục test cho anh em một chén cuối cùng này rồi xong có bầu anh em ạ có bầu rồi Đấy, có bầu máy không dung không dung thì anh em đánh bầu anh em nhá, khui cho anh em luôn này Đấy. bầu cua và hươu quá là chuẩn xác luôn Đấy. thì với các bộ đồ chơi này tôi cảm nhận là nó phải chuẩn lên đến 100 ờ, phần trăm anh em nhá, Đấy. nói 100 phần trăm thì nó hơi quá thì thôi tôi ờ, bớt đi một tí thì ờ, lấy 99,99 phần trăm ,99%. Đấy. ok chưa anh em thì anh em à, có thể à, lên trực tiếp cơ sở để anh em được à, test hàng trực tiếp thì anh em cực kỳ yên tâm với những cái bộ đồ chơi bầu cua bịp Đấy, những cái sản phẩm mà bên tôi cung cấp cho anh em thì đảm bảo với anh em rằng là uy tín 100% Đấy, lấy uy tín của cơ sở ra để đảm bảo cho anh em về cái điều đó anh em nhé nên là anh em cực kỳ là yên tâm thì anh em đi mua hàng thì anh em cũng nên tìm hiểu thật là kỹ những cái cơ sở anh em đang có ý định muốn mua thì thì ờ, không phải ai cũng giống ai thị trường hiện nay thì ờ, cũng ờ, rất là nhiều người người tốt người xấu không biết được nào một lần Đấy, thì tôi chỉ nói vậy thôi thì không nói thêm nhiều thì thì anh em tin tưởng ở đâu thì anh em mua ở đó anh em nhé trước khi mua thì anh em nên tìm hiểu kỹ thì vừa rồi đã test cho anh em xem cái độ hiệu quả cũng như là cái độ chuẩn xác của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung Đấy, hộp bầu cua báo dung 6 mặt nó chuẩn xác như thế nào anh em cũng cảm nhận được rồi đúng không ạ thì anh em muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi này thì anh em hãy liên hệ với tôi Đấy, số điện thoại ở trên kia thì anh em đến cơ sở miền Tây cứ alo cho tôi Đấy, đón 24 trên 24 anh em nhé thì cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em đến đây thôi thì hẹn anh em ở những cái video tiếp theo anh em nhé anh em nhớ đăng ký kênh để anh em được theo dõi những cái video mới nhất mà bên tôi sẽ đăng tải lên Đấy, để cho anh em cập nhật anh em tham khảo thật là nhiều những cái bộ đồ chơi uh, chuyên về các bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất 2020 mới nhất thị trường hiện nay và bên cơ sở bên tôi cung cấp tất cả các loại đồ chơi chuyên về dòng bịp anh em nhé Đấy, anh em à, hãy đến với cơ sở bên tôi tôi đảm bảo sẽ làm hài lòng tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn tạm biệt tất cả anh em